Xin kính chào tất cả quý thầy cô, xin chia sẻ với quý thầy cô cái cách chúng ta chèn một cái đoạn phim MP4 chẳng hạn vào cái bài trình chiếu của chúng ta. Thì thông thường á, nếu trường hợp máy tính của quý thầy cô chưa cài một cái công cụ để hỗ trợ để phát video ở trên à, ở trên PowerPoint thì chúng ta chèn vào sẽ không được. À, giả sử như em chèn thử, ở đây à, em có một cái đoạn clip. Rồi em sẽ nằm trong ổ C đi. À, em sẽ OD em chọn một cái đoạn clip trong mẫu đề là phim minh họa à, em sẽ chèn vào thì khi chèn như thế này á thì do cái máy này à, chưa có cài đặt một cái phần mềm hỗ trợ để phát video thì à, nó sẽ báo lỗi và ở đây cái phần mềm ở đây nó yêu cầu của chúng ta sẽ cài đặt cái phần mềm có tên là Apple QuickTime Media Laser như vậy thì mình có thể cài cái phần mềm này vào để chúng ta mới chèn được và chúng ta có thể phát được và thông thường á, thì trên mỗi máy tính của chúng ta cũng có cái phần mềm phát nhạc đó là Windows Media Player cho nên là chúng ta cũng sử dụng cái phần mềm này để chèn vào được như vậy thì em xin chia sẻ cho quý thầy cô hai cái cách thứ nhất đó là chúng ta sẽ dùng phần mềm video Windows Media Player có sẵn trên máy tính thứ hai là chúng ta sẽ cài cái phần mềm QuickTime thì đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng phần mềm Windows Media Player thì à, thông thường đó thì ở trên cái thanh giải lệnh của quý thầy cô sẽ không có cái lệnh là developer như vậy thì để có cái lệnh developer quý thầy cô sẽ vào file chọn option quý thầy cô sẽ chọn cái mục là custom uh, ribbon mục này quý thầy cô ờ, tìm ở cái khung bên phải quý thầy cô thấy có cái mục là developer quý thầy cô check vào đây một cái quý thầy cô bấm ok thì lập tức nó sẽ ra cái cái cái dãy lệnh developer trong này đó quý thầy cô sẽ chọn cái nút lệnh hình có cái cái mỏ lết với cái búa chúng ta sẽ chọn vào đây chúng ta sẽ hiện, à, nó sẽ hiện cái bảng rồi chúng ta sẽ kéo xuống đến cuối cùng chúng ta sẽ chọn window Media Layer chúng ta sẽ bấm ok sau đó nó sẽ ra cái hình dấu cộng như thế này chúng ta sẽ vẽ một cái khung à, vẽ một cái khung để cho nó phát nhạc như vậy thì sau sau khi vẽ khung xong quý thầy cô còn bước nữa đó là liên kết cái trình phát nhạc này đến cái đường dẫn đến cái tiệp nhạc của chúng ta và cái tiệp nhạc của em thì em để trong ổ đĩa D à, có tên là phim minh quạt ổ D phim minh quạt như vậy thì bên PowerPoint này quý thầy cô sẽ nháy chuột phải vào ngay cái hình này luôn chúng ta sẽ chọn Robert Tiêu rồi ở đây ngay cái dòng URL nó tô màu xanh này quý thầy cô chọn vào quý thầy cô bấm ổ D hai chấm sẹt à, phim minh họa chấm mb4 à tiệp tinh của em là mb4 cho nên em để là phim minh họa chấm mb4 lưu ý với thầy cô là chúng ta nhớ là gõ chính xác cái đường dẫn này à, chính xác cái đường dẫn này ổ đề phim minh họa hoặc là quý thầy cô có thể xem ở trên này à, ổ đề này phim minh họa rồi sau khi gõ chính xác rồi nếu chúng ta gõ không chính xác thì trình này nó không phát được nha quý thầy cô và chúng ta đóng nó lại chúng ta trình chiếu nó lên thử xem coi cái phim nó có chạy chưa à lúc này cái phim của nó chạy xong rồi đã chạy nha, đây thì như vậy đó là cái cách thứ nhất à, cái cách này chúng ta phải biết cái đường dẫn rồi xin giới thiệu cái cách thứ hai đó là chúng ta sẽ cài phần mềm QuickTime đầu tiên quý thầy cô có thể lên trên internet để chúng ta cài cái phần mềm QuickTime à, QuickTime Player về còn à, còn không thì em có thể em có để dưới cái đường link tải cái phần mềm QuickTime Layer ở dưới cái phần mô tả đó quý thầy cô có thể uh, xem dưới cái phần mô tả để tải về rồi sau khi tải về xong quý thầy cô sẽ mở cái phần mềm QuickTime Layer lên chọn Run chúng ta sẽ tiến hành cài đặt cái phần mềm này rồi khi cài đặt á, quý thầy cô nhớ đóng cái phần mềm PowerPoint lại à, đóng lại hết chọn Next. ha. à, các cái bước cài đặt này rất là dễ quý cần quý thầy cô chỉ cần chọn net, net là chọn z à, chọn type typical chọn intone thì lập tức cái phần mềm phát phát video này nó sẽ được cài đặt vào trong máy tính và nó sẽ tích hợp vào trong PowerPoint để cho chúng ta chèn phim vào xong rồi quý thầy cô bấm finish như vậy là cái bước cài đặt cái phần mềm QuickTime Layer đó là xong thì cô sẽ đóng lại Quý thì cô sẽ mở lên mở cái phần mềm PowerPoint của mình lên rồi chúng ta sẽ vào Insert Video vào ổ D à, phim minh họa ở đây là phim minh họa là cái file MP4 chúng ta chọn Insert thì lúc này á, nó sẽ hiện ra một cái khung mà và cái khung này thì chính là cái phim của chúng ta à, chúng ta có thể phát để xem trước ừ, phần mềm này nó cho phép chúng ta phát cái đoạn clip khi chúng ta còn đang ở chế độ thiết kế nha còn chúng ta dùng Windows Media thì chúng ta phải chế độ trình chiếu thì nó mới phát phim nha à, ở đây ở phần ở trên tôi sẽ định định cái chung chung ví dụ phép đứng chẳng như vậy thì em vừa giới thiệu cho quý thầy cô hai cái cách để chúng ta chèn một cái đoạn phim vào trong cái bài trình chiếu của chúng ta à, mong rằng thì à, quý thầy cô sẽ gặp thuận lợi trong cái quá trình cộng tác à, xin kính chào quý thầy cô cảm ơn quý thầy cô đã theo dõi nếu có thắc mắc quý thầy cô cứ bình luận ở dưới em sẽ cố gắng trả lời tất cả các cái bình luận của quý thầy cô xin cảm ơn